Tử vi tuổi Tý thứ ba ngày 19 tháng 1 năm 2021, tức ngày mùng 7 tháng 12 năm 2020 âm lịch. Do chịu tác động của cục diện tương hình nên vận trình của người tuổi Tý hôm nay chưa chắc đã trôi qua một cách suôn sẻ. Để tránh vướng phải những chuyện phiền phức không đáng có, con giáp này nên chú ý đến lời ăn tiếng nói của mình thật cẩn trọng. Đường tài lộc của bản mệnh tiến triển khá tốt, dù lương thưởng không nhiều nhưng con giáp này kỳ vọng nhưng vẫn đủ để chi tiêu, mua sắm.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 Thực thần chỉ lối dẫn đường cho người tuổi Sửu tìm thấy tài lộc ngay trong tầm tay, bản mệnh biết cách nắm bắt cơ hội nên phát tài chẳng khó khăn. Vợ trình tình duyên có phần ảm đạm khi mà ngũ hành xung khắc với nhau gây ra những mâu thuẫn trong mối quan hệ tình cảm giữa con giáp này và người ấy. Thế nhưng nếu đôi bên chịu lắng nghe và nhường nhịn nhau hơn một chút thì mọi chuyện đều có thể giải quyết một cách êm đẹp. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, mùi, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dần Tuổi dần có khá nhiều điều đáng để cảm thấy vui mừng khi dường như không còn những bận rộn. Con giáp này cũng có được những lời đánh giá tốt từ cấp trên, nhưng kèm theo đó cũng là những đánh giá về điểm cần khắc phục. Có lẽ với bản mệnh một ngày thoải mái bên bạn bè đồng nghiệp, Vợ Trình Tài Lộc có dấu hiệu tăng tiến nhưng thực sự nó vẫn chưa thể hài lòng với tham vọng của con giáp này nên có chút không thực sự vui vẻ. Song người tuổi dần nên nhớ rằng mọi việc đều cần phải có những bước đi, tính toán kỹ càng, chậm mà chắc chứ đừng vội vã, Kiểu tiền không vào túi mà còn đi ra nữa đấy.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 Đường công danh sự nghiệp của tuổi mão khá hanh thông, dù con giáp này rất bận rộn nhưng công việc không có những biến cố bất ngờ nên cũng giúp bản mệnh có được những cải thiện quan trọng. Một năm mới bắt đầu đầy hứa hẹn nên mở ra nhiều cơ hội thăng tiến. Tài lộc của con giáp này chưa nhiều nhưng ổn định cũng khiến người tuổi mão cảm thấy an tâm với kế hoạch tiền bạc của mình. Tuy nhiên, bản mệnh cũng nên tiết chế việc chi tiêu một chút nếu như không muốn bản thân rơi vào cảnh thiếu thốn, khủng hoảng tài chính nghiêm trọng nhé. Vợ Trinh tình cảm trong ngày về cơ bản là yên bình, các thành viên trong nhà luôn biết san sẻ và thông cảm cho nhau. Con giáp này đã có đôi có cặp, đã thấu hiểu nhau nên không có điều gì đáng lo ngại cả. Thế nhưng bản mệnh vẫn cẩn thận họa từ miệng, tránh lo chuyện bao đầu nhé. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, mùi, mão. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thìn Vận trình tài lộc của người tuổi thìn tiến triển tốt đẹp, có thể con giáp này đang có được nguồn thu ổn định hoặc thêm một chút tiền bạc đến bất ngờ. Cơ may đến nhưng bản mệnh cũng cần phòng họa tránh chi tiêu lãng phí mà dễ khiến công sức bấy lâu nay của mình đổ sông đổ bể hết đấy. Về phương diện tình cảm, có khá nhiều điều khiến lo lắng. Có lẽ con giáp này vẫn thực sự chưa kiểm soát được cảm xúc cá nhân và đương nhiên nó sẽ không có những dấu hiệu tốt như trước hai người dễ có những mâu thuẫn bất ngờ và chỉ cần một chút thiếu kiềm chế có thể khiến tranh cãi gay gắt. Trong công việc cũng vậy, bản mệnh thường để cho cảm xúc của mình lấn át lý trí, hiệu quả làm việc, vì thế mà giảm sút khá nhiều. Người tuổi thìn cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần nếu không muốn mắc phải sai lầm không đáng có, ảnh hưởng đến con đường công danh sự nghiệp của mình nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tỵ Người tuổi tỵ còn độc thân có khá nhiều những cơ hội để lựa chọn đối tượng phù hợp với mình. Con giáp này đang được quý nhân giúp đỡ nên dễ đưa đẩy những người hợp duyên vừa ý. Song bản mệnh cũng không còn thấy quá vội vã khi chưa có một nửa của riêng mình. Con giáp này hạnh phúc khi có gia đình ở bên, tận hưởng cảm giác ấm áp khi ở bên cha mẹ, anh chị em của mình. Tình cảm gia đình luôn trong trạng thái ổn định, dù có những tranh cãi nhỏ nhưng nó không tới mức khiến đôi bên khó chịu mà vẫn nhanh chóng qua đi, mọi chuyện rất êm xuôi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 tuổi ngọ sẽ có khá nhiều chuyện không hài lòng và dễ gặp chuyện tay bay vạ gió. Có thể những đánh giá không chính xác khiến cho con giáp này mất đi tâm trạng làm việc hào hứng, mất thêm khoảng thời gian để định hình và lấy lại tinh thần để thực hiện tiếp kế hoạch đã định sẵn. Ảnh hưởng của cục diện tương phá, đường tài lộc không được như ý, người tuổi ngọ cần phải chú ý chi tiêu hợp lý hơn. Kiếm tiền khó khăn vất vả thì bản mệnh phải biết trân trọng những thành quả lao động của mình. Đừng vung tay quá chán vì những ham muốn nhất thời mà chi tiêu hoang phí nhé. Con giáp này thực sự không thể chia sẻ những khó chịu và áp lực công việc gặp phải. Tuy nhiên, đổi lại đường tình yêu ít sóng gió và bình yên, đủ để bản mệnh cảm thấy an tâm phần nào. Hãy cố gắng tách biệt giữa công việc và chuyện riêng tư, vì thế cho nên mà khó lòng để tâm trạng ảnh hưởng tới gia đình. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, thân, hợi. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi mùi Vận trình sự nghiệp của người tuổi mùi ổn định, không có quá nhiều áp lực. Khi mà con giáp này đang có công việc đâu vào đó thì việc dành thời gian để tăng cường các mối quan hệ xã giao cũng giúp thêm đối tác và dễ nhận được tiền, quà hoặc mời đi ăn uống lắm đấy bản mệnh được quý nhân tam hợp nâng đỡ nên có khả năng hấp dẫn cực lớn với người khác phái. Nhờ thế mà tuổi mùi tìm thấy một nửa sau bao lâu nay. Thực ra cũng bởi con giáp này đã tự tin hơn vào chính bản thân mình, biết được mình cần gì, muốn gì chứ không phải lựa chọn người yêu theo tiêu chuẩn phù phiếm nữa. Thực thần trao cho bản mệnh thêm cả cơ hội để phát tài phát lộc hôm nay nữa. Người làm kinh doanh hàng hóa bán rất chạy bởi sức mua sắm của mọi người trong dịp lễ tăng lên rõ rệt. Con giáp này có một ngày rất vui nhưng nên lưu ý việc đi lại sao cho an toàn bởi có thể gặp vận hạn về sức khỏe đấy nhé. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, dậu. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi thân tuổi thân đang có rất nhiều những điều cần phải thay đổi trong cách suy nghĩ nếu như muốn có mối quan hệ gia đình tốt đẹp và chuyện tình cảm riêng tư cũng có dấu hiệu chuyển biến tích cực. Con giáp này đang hơi chủ quan và tự đắc về những gì mình đang có, cho rằng mình nắm quyền kiểm soát cục diện tình cảm giữa bản mệnh và người ấy đang có dấu hiệu nhạt phai, đôi bên không thực sự nhìn thấy được sự cố gắng của đối phương, chỉ cảm thấy có một mình bản thân đang hy sinh. Tình yêu không thể đến từ một phía, khi gặp khó khăn, cả hai cùng cố gắng, nỗ lực và chia sẻ với nhau niềm vui nỗi buồn. Chính tài nhập cục, con giáp này có những dự định của riêng mình, song người tuổi thân biết cách cân đối thu chi trong ngày, không để mình rơi vào cảnh túng thiếu nợ nần. Nguồn thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, vì thế bản mệnh nên cố gắng tập trung để hoàn thành một cách tốt nhất nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, xỉu, thân, Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi dậu Vận trình của tuổi dậu khá suôn sẻ, các dự tính của con giáp này đã gần như hoàn tất, vận hành trôi chảy hơn. Bản mệnh hoàn toàn có thể có được những cơ hội lớn để tăng cường thiết lập các mối quan hệ xã giao, cũng như là tìm thêm vận may, hướng đầu tư mới. Tài lộc dù khá vượng nhưng bản mệnh nên nhớ có bảng kế hoạch chi tiêu tiết kiệm, tránh gặp phải chuyện lãng phí quá đà. Những khó khăn về tiền bạc dần được giải quyết bằng năng lực của chính người tuổi dậu. Có công sức làm việc chẳng kể ngày đêm, tài lộc cuối cùng cũng chẳng phụ công. Đường tình duyên của con giáp này lại đang gặp cản trở vì cục diện mão dậu lục xung cho nên dễ có những mâu thuẫn và bất hòa với cách giải quyết công việc gia đình Bản mệnh và người ấy khó thống nhất quan điểm khi mà ai cũng khăng khăng bảo vệ ý kiến của mình và muốn nắm quyền quyết định. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ, tuất, thìn. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi tuất Người tuổi tuất có khá nhiều những chuyển biến không mong muốn và nếu thiếu đi một chút thận trọng, có một sai lầm dù nhỏ, con giáp này dễ mang họa vào thân dường như hiệu quả làm việc của bản mệnh không tốt, do đó cần phải tập trung hơn chứ đừng để chuyện ngoài lề ảnh hưởng đến mình. May mắn là lục hợp che chở vận trình tình cảm của con giáp này nên phần nào đó tạo ra sự dễ chịu. Một ngày nên giảm bớt các áp lực trong công việc và cố gắng dành thời gian cho gia đình. Tuổi tuất độc thân cũng có cơ hội để làm quen với đối tượng ưng ý và có thể phát triển thân thiết hơn trong tương lai chuyện hợp tác làm ăn cũng khá tốt, có dấp này đừng chần chừ mà để lỡ mất bởi cơ hội tốt thế này không có nhiều đâu, tiền bạc thu được sẽ không ít, bản mệnh nên cố gắng hết sức mình nhưng cũng cần phải tỉnh táo để không mạo hiểm quá mức, biến mình thành kẻ tham lam quá nhé. Giờ tốt trong ngày 5 giờ đến 7 giờ, quý nhân phù trợ, hợi, dần. Đừng quên đăng ký nhấn chuông thông báo để nhận video mới nhất. Tử vi tuổi hợi Vận trình sự nghiệp của tuổi hợi trong ngày vượng phát thấy rõ, bản mệnh có thể tìm được những cơ hội phát triển cho mình nhờ vào năng lực của chính bản thân, chẳng dựa dẫm bất cứ ai. Con giáp này nhận được những đánh giá tốt từ cấp trên, từ đó thúc đẩy tài lộc tốt nhất. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên có những tính toán kỹ hơn, thay vì làm việc theo cảm tính thì vận trình cũng sẽ trở nên suôn sẻ, thuận lợi hơn. Tiền bạc có thể dễ kiếm được nhưng cũng dễ mất bởi các chi tiêu thiếu tiết kiệm của người tuổi hợi khiến tiền không cánh mà bay nhanh chóng đấy. Được tình duyên trong ngày hợi mão tam hợp nên khá êm đẹp, con giáp này và người ấy đồng tâm hợp ý trong các quyết định. Những người độc thân cũng được người thân, bạn bè giới thiệu, mai mối và tìm kiếm cho các cơ hội gặp gỡ đối tượng và phù hợp với mình. Cơ hội thành đôi là rất lớn đấy. Giờ tốt trong ngày 13 giờ đến 15 giờ, quý nhân phù trợ Mão, Ngọ,